Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị Tô Lâm trò trắng bụng, phan đình Trạc bắt tất thành cang, gỡ gạc chút danh dự Như tờ Thời báo .d đã đăng tin Phan Đình Trạc và Tô Lâm là hai cánh tay của ông Nguyễn Phú Trọng trong lúc này Tô Lâm thì chịu trách nhiệm khu vực miền Bắc, Phan Đình Trạc chịu trách nhiệm khu vực miền Nam Cho tới bây giờ, ông Phan Đình Trạc chưa tóm được ai ở khu vực miền Nam Đến ông Võ Văn Hoan đã bị kết luận có sai phạm nhưng ông Phan Đình Trạc vẫn chưa làm gì được. Xem ra nhiệm vụ tóm cá gọc ở khu vực miền Nam là quá tầm với ông Phan Đình Trạc. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc. Không bắt được cá dưới ao thì bắt cá trong chậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có lẽ đó là nhiệm vụ dễ dàng hơn với ông Trạc vào lúc này. Cũng phải thừa nhận rằng nhiệm vụ mà Nguyễn Phú Trọng giao cho Phan Đình Trạc là nhiệm vụ rất khó khả thi. Các cá nhân như Nguyễn Văn Đua, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân xem ra quá tầm với với ông Phan Đình Trạc. Vào ngày 16 tháng 6, ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố thêm tội. Ông Tất Thành Cang là cựu Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Văn Thông là cựu Phó Chánh án, Tránh Văn phòng Thành ủy. Ông Huỳnh Phước Long là cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn của công ty, văn phòng thành ủy và ông Phan Thanh Tân, cựu tránh văn phòng thành ủy và 6 bị can khác đề nghị bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cụ thể là tội cho bán rẻ cổ phiếu. Tội này đã được báo chí làm ẩm lên cách đây 2 năm. Đây là hình ảnh sai phạm được khui ra đã từ lâu nhưng giờ thì mới truy tố. Không hiểu sao ông Tất Thành Cang đã bị bắt rất lâu nhưng không tiến hành điều tra song song bởi những sai phạm ấy đã được phanh phui cách đây gần 2 năm. Nhiều người cho rằng ông Tất Thành Cang có rất nhiều tội, nhưng khi bị bắt người ta kết tội ông những sai phạm nhỏ và bỏ quên sai phạm lớn. Rất nhiều nhà phân tích đã chỉ ra rằng sai phạm lớn nhất của ông Tất Thành Cang là vụ ký quyết định xây dựng 12 km đường trong khu quy hoạch Thủ Thiêm với giá 12.000 tỷ đồng. Giá xây dựng mỗi mét là 1 tỷ đồng. Đây là con số không thể chấp nhận được với một con đường mới được san lấp từ ruộng không phải mất đồng nào cho giải tỏa đền bù. Ấy vậy mà sai phạm này đã bị ém nhẹm không được điều tra cho rõ. Thực tế thì nếu moi ra sai phạm lớn của Tất Thành Cang thì sẽ lại kéo theo sai phạm của ba nhân vật lớn khác, đó là ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Lần này, ông Tất Thành Cang bị truy tố thêm tội, làm người ta nghi ngờ rằng Phan Đình Trạc không tóm được ai quay sang lôi Tất Thành Cang ra để kết tội tiếp, gỡ gạc chút danh dự. Không biết có đúng như vậy hay không, tuy nhiên với tội bị truy tố thêm của Tất Thành Cang cho thấy có điều không bình thường thật. Không bình thường là vì sao một tội xưa như trái đất không bị truy tố trước, nay bỗng dừng bị khởi lại. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang thì đường nào cũng ở tù mà có chất thêm tội thì người dân cũng không mấy chú ý. Người dân Việt Nam đang kỳ vọng có nhân vật nào đó đủ mạnh để có thể buộc tội Tất Thành Cang ký cho phép xây dựng 12 km đường với 12.000 tỷ đồng kinh phí ở Thủ Thiêm. Đó chính là tiền thuế của người dân Việt Nam đã đóng góp, là tiền của nhân dân chứ không phải của quan chức. Nếu kết tội được lại tội này với ông Tất Thành Cang thì có thể nói Phan Đình Trạc có thể moi ra sai phạm của cả ba nhân vật lớn khác, đó là Lê Thanh Hải, Lê Hồng Quân và Nguyễn Văn Đùa. Với nhiệm vụ lớn như vậy, e rằng Phan Đình Trạc không đủ tầm. Đây là hình ảnh cá gộc Lê Thanh Hải, Lê Hồng Quân vẫn không ai tóm được. Cá gọc của miền Nam là thứ cá dữ. Ông Nguyễn Phú Trọng không dám đích thân vào mà sai Phan Đình Trạc vào và kèm cách đùn đẩy. Khu vực miền Nam tuy không tranh được những chiếc ghế lớn ở Trung ương với miền Bắc nhưng rất cường. Chính ông Nguyễn Phú Trọng đã từng đưa Nguyễn Thiện Nhân vào nắm thành phố Hồ Chí Minh để xử lý sai phạm, nhưng rồi Nguyễn Thiện Nhân cũng bất lực. Sau đó, ông phế Nguyễn Thiện Nhân cử Nguyễn Văn Nên vào nhưng ông Nên cũng đạt được kết quả hết sức hạn chế. Giờ phái Phan Đình Trạc vào hỗ trợ Nguyễn Văn Nên trong một thời gian nhất định thì xem ra là khó thành công. Phan Đình Trạc khó mà làm nên được chuyện. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bật mí một bí mật, kế hoạch triệt hạ Nguyễn Xuân Phúc, ai đã ra tay? Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi làm Thủ tướng từ ngày 5 tháng 4 năm 2021. Suốt thời kỳ làm Thủ tướng của ông Phúc Việt Nam chưa hề xuất hiện một đợt dịch nghiêm trọng nào. Đây là một may mắn cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Chính vì thế mà ông Vũ Đức Đam mới có dịp nổ và tuyên bố chống dịch trong 10 ngày. Đợt dịch bùng phát mạnh nhất bắt đầu tháng 7 khi mà ông Phạm Minh Chính đã nắm chức Thủ tướng được 3 tháng. Những văn bản chỉ đạo chống dịch nhiều nhất xuất hiện vào thời gian này. Để thành phố Hồ Chí Minh chìm trong đỉnh dịch đến 3 tháng chính là tội của ông Phạm Minh Chính nếu không xảy ra hiện tượng ép mua kit xét nghiệm giảm thì liệu tổng số người chết có hơn 4 vạn hay không? Lên hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc Vụ Việt Á là một vết ung nhọt xoáy vào vai trò trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính. Thời kỳ người dân khốn cùng vì dịch là lúc ông Phạm Minh Chính có vai trò cao nhất trong việc chỉ đạo chống dịch và lúc đó là Việt Á đã tung hoành mạnh nhất. Họ thu tiền lúc đó nhiều vô kể mặc cho người dân lay lắt sống chết ra sao. Phải nói Bộ Công an mạnh tay kiên quyết làm vụ này một cách bất ngờ và thần tốc cũng là bất lợi lớn cho ông Phạm Minh Chính. Nguyễn Thành Long và Trung Ngọc Anh bị bắt xem như sự việc đang tiến rất sát tới ông Phạm Minh Chính. Ông Phạm Minh Chính là người liên quan đến vụ Việt Á. Chính mệnh lệnh của ông Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh thành phải tập trung các nguồn lực để phòng dịch Covid theo cách ông chỉ đạo mà mới để xảy ra một vụ Việt Á tung hoành đến như vậy. Nói ông Phạm Minh Chính giúp cho Việt Á tiêu thụ mạnh bộ kit xét nghiệm dởm không có nghĩa là ông Nguyễn Xuân Phúc vô can, mà sai phạm ở đây cũng có phần can dự của ông Phúc. Từ đầu năm 2020, sản phẩm của Việt Á đã được đưa đi các nơi chào hàng. Việc chào hàng này có sự giúp sức của ông Chu Ngọc Anh với tư cách khi đó là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chính ông Trung Ngọc Anh đã ký giấy phép chứng nhận cho Việt Á vào tháng 5 năm 2020. Tiếp theo, ông Nguyễn Thành Long ký cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương ký xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước, đó chính là ngân sách và là tiền của nhân dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Như vậy là sai phạm của Việt Á là sự nối tiếp từ thời Nguyễn Xuân Phúc đến thời ông Phạm Minh Chính. Thời Nguyễn Xuân Phúc dính đến việc thừa nhận bộ kit xét nghiệm giảm, còn thời ông Phạm Minh Chính là cho tiêu thụ hàng loạt bộ xét nghiệm giảm này. Vì đồng tiền lợi nhuận mà hai ông thủ tướng đã làm cho 43.000 sinh mệnh chết oang chết uổng, và trong đó có rất nhiều người có lẽ đã chết vì bộ xét nghiệm giả dối. Về tội thì cả hai ông thủ tướng đều vướng trọng tội không ông nào nhẹ tội hơn ông nào. Về tội là như nhau nhưng liệu rằng ông nào sẽ dễ bị đổ tội hơn? Đó là câu hỏi dư luận đặt ra. Ông nào có quyền lực yếu hơn thì sẽ dễ bị đổ tội hơn và thực tế hiện nay đang có xu hướng đổ hết tội cho ông Nguyễn Xuân Phúc bởi ông Nguyễn Xuân Phúc đang ở thế yếu hơn ông Phạm Minh Chính. Sẽ không có sự trợ giúp nào cho một tứ trụ, tuy nhiên tội này sẽ là vết nhờ để vin vào đó mà các thế lực ngoài tứ trụ đấu tố nhau để được thế chỗ này. Hiện nay, ông Tô Lâm là nhân vật rất có quyền lực và cũng đang nuôi tham vọng vào tứ trụ. Chính ông Tô Lâm đang nhắm vào chân tứ trụ yếu nhất mà tấn công đấy thôi. Và việc bắt ông Trung Quốc Anh nhắm vào sai phạm với tư cách là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là một hình thức nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc. Trong hai người, ông Tô Lâm cần nhắm vào ông Phúc chứ không ai dạy gì nhắm vào hòn đá tảng là ông Phạm Minh Chính, đương kim thủ tướng cả. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm. Phạm Minh Chính là đồng phạm với Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính đã lôi kéo được Tô Lâm và có khả năng ông Chính cũng muốn đổ hết tội này lên đầu ông Nguyễn Xuân Phúc. Hậu trường chính trị Việt Nam rất phức tạp. Vụ án Việt Á đang là công cụ thanh trừng lẫn nhau. Kẻ nhúng chàm thì cố phủ trách nhiệm Kẻ bên ngoài tứ trụ thì muốn nhân cơ hội này quật một trụ để lên thay thế. Không biết diễn biến chính trị Việt Nam trong thời gian tới sẽ ra sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem và xem ông Nguyễn Xuân Phúc có trụ lại được hay không.